rồi xin chào các bạn à, hôm nay là cái bãi của mình nó gần một tháng rồi quay gần nó bãi một tháng rồi thì thấy bạn thấy cây nó phát triển lên cao cao phượt phượt nhưng mà cái vấn đề là lá à, lá có khi nó thối nó rụng à, rồi khi thối rụng thì mấy mấy anh tép của mình á, nó dọn dùm Đấy, nó dọn dùm thì cái bể này hiện nay thì nó không bị đóng ờ, đóng ờ, Ờ, riêu xanh không bị riêu hại cũng ờ, có bị tảo, tảo nâu đó nhưng mà mình thả tép củi đỏ vô thì mấy ảnh xử lý giùm mình luôn ảnh xử lý giùm mình luôn thì hiện nay là cái cây của mình phát triển về nè các bạn ừ. đó, bữa nay là à, một tháng sau khi một tháng thì mình cứ việc một tuần à, các bạn thích thích thay nước một tuần à, hai lần hay là một tuần một lần thì tùy các bạn đó, mình thì à, thường thường thì mình từng à, một tuần mình thay nước à, hai lần mình châm nước mới vô mình châm nước mới vô vậy nó sẽ tạo cái lượng nước mới tạo một cái uh, cái chất mới cho cây cho cây nó nó hấp thụ các bạn còn cái điện thoại của mình nó nó không được đẹp không được đẹp như ý muốn quay video thì nó hơi bị ám à, các bạn vui lòng các bạn xem à, bỏ qua cho mình nha các bạn thấy cái à, cái gọi là súng nè súng tay Tiger bữa nay nó bự chà bá lửa luôn đó mình trồng à, theo mình xin nói trước đó mình xin phép các bạn nói là mình à, các bạn dặn mình á thì à, mình à, chịu tại vì mình trồng mình trồng cái này á mình không theo cái khuôn khổ vai hết đó cho, cho nên là nó nó giống như một cái mớ hỗn độn vậy nó mọc như đống rừng vậy đó đó, mình làm không có gì hết trơn á mình như đám đám rừng ấy mình thích cái nào thì mình trồng cái nấy à. giống như ờ, ở ngoài đời thường mình sinh sống á mình thích cái cây nào mình mua về thì mình trồng mình nuôi dưỡng thôi chứ ờ, nói về ờ, kỹ thuật mà trồng cho đẹp hay là sao á thì các bạn chơi mình thì mình chấp nhận mình chịu tại vì mình là em mình là người mới chơi mình mình người tập chơi mới chơi đó. mình không có buồn ai hết mình lên đây mình lên youtube mình lên trang cái trang cá nhân của mình á để mình à, quay lại video lại để mình chia sẻ cùng à, chung vui với các bạn rồi à, tạo cho các bạn một cái video có thể nghe được nghe rồi vui vẻ xem những cái những thước phim mà mình quay lại cho các bạn xem và các bạn cũng có thể tự làm riêng cho mình riêng cho các bạn riêng và các bạn có thể hỏi mình à, làm được sao vậy đơn giản thấy cũng nó cũng đơn giản thôi chứ nó cũng không có khó gì thì các bạn đã xem những cái tập những cái video mình à, à, tự làm ra các bạn xem thì các bạn có thể hiểu được là làm rất là dễ chứ cũng không khó gì nhưng quan trọng là nó nó hơi tốn tiền nó hơi nhiều chút tốn tiền nó hơi nhiều chút giờ bây giờ bác căn mời xin mời các bạn xem cái video của mình về cách mình thay nước thay nước cho các bạn xem cho vui nhé các bạn cái hồ à, mình tự mình trồng cây các bạn mình tự mình trồng cây nè à, lúc đầu á thì mình thiếu cái vi sinh đây cái à, anh bạn của mình bạn của mình là cái cái chủ shop chủ shop uh, Sonawa ở ngoài uh, Châu Đốc á nói uh, nếu mà mình xài cái hệ thống lọc tràn trên lọc tràn trên uh, tận dụng từ cái bể cũ á thì mình thiếu cái vi sinh yếm khí đó. cho nên là mình à, phải lấy cái lọc của cái bể bể nhỏ bên kia đó. mình đem qua đây tại vì cái lọc này nó có mình đã vệ sinh rồi vệ sinh rồi nhưng mà mình đã chạy à, vi sinh ở trong đây mình nuôi vi sinh trong đây một tháng rồi à, nuôi vi sinh trong đây một tháng rồi cho nên là mình à, mình có thể để qua đây để cho nó có vi sinh luôn có vi sinh luôn để nó tạo cái hệ vi sinh yếm khí vi sinh yếm khí là nó ưa nó thường thường nó nằm ở trong những cái lọc này những cái lọc thùng à, tại vì sao mà chơi à, chơi thủy sinh đó thường thường là xài à, vi xài à, lọc thùng thì nhiều hơn là lọc tràn còn với mình đó, thì mình mình tìm hiểu mình tự tự tự mình học lọc tràn có người thì xài lọc dưới đó lọc tràn dưới còn mình thì xài lọc tràn tràn trên nhưng mà mình phải mình phải có một cái cái cái lọc thùng Đấy. mình phải tiếp diện cho nó thêm một cái lọc thùng nữa nếu tính ra như vậy á, thì mình bị lỗ tại cái lọc một cái lọc chế á, mà một cái lọc chế thì nó tầm khoảng là 500 ngàn 500k dành cho à, dành cho một cái bể 80 nhưng mà mình tại cái bể này mình mình nuôi cá la hán mà mình bị à, mình mình tụt hứng với cái la hán rồi tụt hứng với cái la hán rồi cho nên là mình bắt buộc mình phải à, sử dụng tận dụng lại tận dụng lại mà mình không mua lọc thùng cũng vậy thôi nói chung là nói chung là là, là đường nào đường nào cũng về la mã chứ không thể là không về la mã hết đó đó rồi à, mình nuôi nào là mình trồng mấy cái cây tùm lum cây hết mình trồng theo thứ một cái thứ hỗn độn chứ nó không chứ không không không theo một cái một cái quy trình nào của bất kỳ một ai hết mình thích trồng cái gì là mình cấm cái đó à. <laughs> mình thích trồng cái gì là mình cấm cái đó à. À, lại nhi lại nhi là mình lấy từ lại nhi này mình lấy từ là cái cái bể bên kia cái bể bên kia mình cắt qua mình cắm bên đây đó còn à, mấy cây này thì mình mua thêm còn cây này thì nó dở quá quá tệ luôn nó nó, nó tự nó đứt đứt góc ngang mình phải cắm xuống lại nếu các bạn ấy thì mình vẫn cắt cắt ngang rồi mình cắm xuống lại càng cắm xuống lại còn uh, chăn ngọc trai bắt đầu nó bò nó có những cái lá mới đâm trọt những cái lá mới nè mấy cái lá cũ nó thay Đấy. rồi tép bắt đầu nó làm việc bắt đầu rễ bắt đầu rễ của mấy cây này bắt đầu nó ăn xuống rồi nè Đó. còn cái à, cái cái à, bụi cái bụi cái bụi bẹ bẹ gơ nè súng gơ nè súng gơ nó bự lên từ từ đẹp chung là nhìn về cái phương diện nào nó cũng đẹp hết mình thì ở đây mình không thích cái loại mà ừ, cắt tỉa cái của mình nó làm thấy nó cũng ờ, nó cũng thua những anh em nhiều lắm thua nhiều lắm các bạn mình chỉ làm cho vui thôi cho vui quay video cho các bạn xem cho vui làm cho vui thôi theo cái cách ờ, của mình là mình chia sẻ lên trang cá nhân cho các bạn xem cho vui khi mà nó đã đi vào hoạt động khi mà ở bể mình nó đã ổn định rồi đó bởi các bạn trồng nó đã ổn định rồi đó thì các bạn chỉ có ngắm thôi chứ không có chăm sóc gì nhiều nó thật chứ mình không có chăm sóc gì mình khỏi cần mấy bạn khỏi cần phải chăm sóc gì nhiều cho bể các bạn chỉ có việc thay nước rồi à, các bạn à, cho CO2 rồi đầy đủ thì à, cái bể mình chỉ ngắm nó mọc bình thường ngày nó mọc hoài mọc hoài với đèn các bạn phải quan trọng đèn đèn rồi à, thay nước rồi à, trong vi sinh vô